lấy tí kho hương tâu mới hình chiếc lá bé sẽ thích lắm đây ồ hôi quá dùng lát cái hòn xem sao uhm, hương táo mới thơm tuyệt mẹ biết con sẽ thích lắm mà lát tí hon hương táo mới hình chiếc lá để mẹ thử xem